bây giờ tiêu sẽ giúp các em trở thành người cá nhé hiểu không nào rồi bữa nay là lớp học của tiêu thì các em sẽ được tập các bài tập để trở thành nàng tiên cá hoặc người cá ok không vỗ tay đi vỗ tay đi yeah. Xin chào các bạn, ai cũng có thể đến với lớp học của người cá Tiun nếu các bạn đặt mua đuôi cá tại shop hoặc trên website mmentune.com một chiếc đuôi cá rẻ nhất là 2 triệu đồng. Tùy theo màu sắc mà có giá tiền khác nhau, nhưng hãy yên tâm, chất liệu và chất lượng đều như nhau. Tiun sẽ giúp các bạn trở thành người cá trước, rồi sau này mới giúp các bạn trở thành tiên cá. Ở tập đầu tiên này, các bạn sẽ phải học làm quen với nước bằng cách thở nước, tiếp đến tập bơi kiểu cá heo, sau đó thả nổi trên mặt nước. Phối hợp với kiểu bơi cá heo. Ai làm được như vậy thì người đó sẽ được biến hình thành người cá liền luôn với những hướng dẫn chi tiết của Tiun. Còn những bạn cũng làm được mà không có đuôi cá thì sẽ chưa cảm nhận được khi mọc đuôi cá là như thế nào. Nên Tiun chỉ gọi bạn đó là cá thôi nhé, cho nó vui. là 10 lần nha mấy em 10 lần nha làm nhanh quá vậy rồi xong nắp rồi lên đúng rồi bạn này làm đúng nè em tập luôn đi em không tập hả rồi vậy thì mấy bạn này cùng tập rồi em vô tập đàng hoàng đi nào hít vô bằng miệng thở ra bằng mũi dưới nước em nào không ngoan tiêu ôn sẽ không biến em ấy trở thành nàng tiên cá nha xong chưa nào sau khi các em đã tập thở nước xong rồi đúng không nào các em đã tập thở nước xong chưa có ai bị ngợp nước không nếu như vậy chúng ta sẽ đến bài tập tiếp theo đó là tập chân để trở thành Bây giờ chúng ta sẽ tập kiểu bơi của nàng tiên cá Các em có biết kiểu bơi nàng tiên cá là kiểu bơi gì không? kiểu bơi của một loài cá các em thấy uh, loài cá nào có kiểu bơi giống nàng tiên cá nhất à, à, loài nàng tiên cá theo em loài cá nào có kiểu bơi giống nàng tiên cá nhất tiên ta chính xác em đã trả lời rất là đúng rồi bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bài tập thứ hai đó là tập bơi kiểu cá heo ok các em ơi, chuẩn bị chưa nào? Bây giờ anh Tiun sẽ làm mẫu kiểu bơi của cá heo trước cho các em xem rồi các em tập theo nha. Tập theo kiểu của anh Tiun hướng dẫn nha. Nằm để tay lên đây. Rồi, nâng cái mông lên, nâng, nâng cái mông lên. đánh phần đánh cái uh, hông xuống giữ thẳng cái cái chân đánh hông xuống giữ thẳng chân nâng mông lên đó nhẹ nhàng thôi dùng phần hông nha đừng co khớp gối lại nha ai mà co khớp gối lại là sai đó nhẹ nhàng thôi này tiên cá là không có bơi nhanh bơi nhanh là lặn dưới nước sẽ bị mất hơi mất oxy là tốn sức dữ lắm hiểu chưa rồi bây giờ anh kiểm tra các em làm có đúng không nè đúng rồi bạn này làm đúng lắm bạn này sát sát chân lại nè wow bạn này làm quá đẹp luôn ta oh, bạn này giống này tiếng cáo rồi chúc mừng các em bài tập thứ hai các em đã làm rất tốt chúng ta cùng vỗ tay nào cùng vỗ tay ăn mừng chiến thắng nào nãy giờ các em đã tập luyện rất là xuất sắc bây giờ chúng ta sẽ đến tiết mục tập thả nổi trên mặt nước và bơi kiểu cá heo nha chú ý nè mấy em nè nè bồ câu nè chú ý nè là bây giờ các em sẽ bơi kiểu cá heo quạt chân hai cái xong rồi ngóc đầu lên thở nước một lần hiểu không hiểu. bây giờ hãy nằm sấp thở nổi trên mặt nước trước để coi được không cái đã rồi mới làm cái động tác đó nha đánh chân cá heo hai cái xong rồi ngóc đầu lên hít hơi vào Rồi tốt lắm nhưng mà bây giờ anh không muốn các em chuyển động Các em làm một chỗ thôi cho anh xem Cũng xin nói rõ hơn về người cá là tên gọi chung cho những bạn đã có đuôi cá Nếu là bạn người cá nữ xinh đẹp thì gọi là Mỹ Nhân Ngư Còn bạn nam bảnh trai thì gọi là Mỹ Nam Ngư Đặc biệt là khi các bạn đã bơi giỏi đến mức không còn bệnh tật, không còn yêu thích ăn thịt động vật mà vẫn khỏe mạnh thì bạn đã được tiến hóa thành nửa người, nửa tiên. Lúc đó, bạn nữ mới được gọi là nàng tiên cá, còn bạn nam sẽ được gọi là chàng tiên cá. Giờ thì các bạn đã hiểu rõ về người cá rồi đấy. Nhiệm vụ của người cá là bảo vệ thiên nhiên và động vật. Còn người cá tiên un giúp các bạn biến ước mơ tiên cá thành sự thật nhé. Các em ơi, các em đã sẵn sàng trở thành người cá chưa nào? Dạ Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu nhé Người cá tiêu sẽ biến ước mơ trở thành người cá của các em trở thành hiện thực rồi bây giờ một hai ba hồ biên đây là đuôi của các em để em giới thiệu với các em nhé đây là đuôi nàng tiên cá thiên thần đây là đuôi nàng tiên cá cầu vồng rồi bây giờ anh cũng sẽ biến hình thành người cá cùng với các em nhé chịu không nào trời ơi bây giờ không chưa chỉ các em mang mà nhưng mà để anh ờ, làm cái hướng dẫn để chỉ mang nữa cho các bạn người ta xem video người ta không biết mang để an toàn biến hình thành người cá các em hãy mang vào mỗi em một đôi vớ để bảo vệ bàn chân các em đúng rồi đôi vớ này sẽ giúp bảo vệ chân các em mang vào không bị đau bởi vì biến hình thành người cá là nó đau chân lắm đó nha nhưng mà có đôi vớ này vô là tự nhiên hả sẽ không còn cảm giác đau nữa mà rất là thoải mái xong chưa xong chưa mang vớ xong chưa rồi chúng ta hãy lắp đuôi kiểu cá heo đi nào các em nhìn anh tiêu nè bây giờ em hãy nói cho anh biết rằng bây giờ em hãy nói cho anh biết là cảm giác của em khi mang đuôi cá vào như thế nào nó thoải mái không thoải mái không có bị nặng không bị nặng đúng không rồi để anh hướng dẫn cho bởi vì cái đuôi này á nếu mà bị nặng em phải làm động tác chậm thôi nè lên nè một vũ vũ hai cái một hai nhẹ nhàng thôi đừng có chứ em đừng có là em hiểu không nè đây em hỗ trợ nè hỗ trợ nè rồi đánh đuôi cá heo nè một nè nhẹ nhàng thôi đừng có dùng sức nha để thả lỏng nhẹ nhàng thôi mình sẽ không còn thấy nặng nữa đúng không rồi em này là rồi xong rồi nhẹ nhàng thôi đúng không lắc nhẹ thôi chứ không phải là mình dũng cho nó mạnh lên mình sẽ lên nó nặng đúng không nhẹ nhàng thôi rồi rồi rồi, rồi. Hôm nay các bạn mới trở thành người cá, chỉ học đơn giản bấy nhiêu thôi. Lần sau TU sẽ chỉ tiếp. Nên nhớ, dù có đuôi cá hay không có, bạn đều có thể tham gia lớp học người cá của Tiun. Những bạn ở xa có thể đăng ký theo dõi trên YouTube cũng được. Nhưng được gặp gỡ giao lưu và bơi cùng các bạn người cá sẽ vui hơn đúng không nào? Hẹn gặp lại các bạn ở tập 2 nha!